Bí ẩn 5 đội quân bị mất tích trong lịch sử 50.000 quân Ba Tư biến mất không dấu vết Trong lịch sử chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ mất tích bí ẩn mà cho đến nay vẫn chưa có lời giải thỏa đáng Tuy nhiên, hầu hết những vụ mất tích đó thường chỉ xảy ra với một vài người, nhưng sự việc mất tích xảy ra với một đội quân hàng ngàn người, thậm chí hàng chục ngàn người thì thật khó tin. Tuy vậy, những vụ mất tích như thế đã từng xảy ra trong lịch sử mà không chỉ một lần. Hôm nay, An Nhiên xin mời quý khán thính giả của Duyên Vạn Cổ cùng điểm qua năm đội quân bị mất tích bí ẩn nhất lịch sử. Binh đoàn Lê Dương La Mã thiện chiến biến mất không dấu vết. Tính đến thế kỷ thứ hai sau công nguyên, binh đoàn Lê Dương số 9, Legio 9 Hispana, trở thành một trong những đội quân đáng sợ nhất trong lịch sử quân đội La Mã. Thành lập vào khoảng năm 65 trước công nguyên, quân đoàn Lê Dương số 9 gồm hơn 4.000 chiến binh quả cảm nhất, dũng mãnh nhất, đã chiến đấu và giành được nhiều thắng lợi trong các cuộc chinh phạt từ châu Phi và Tây Ban Nha đến Đức và Anh. Nhưng vào năm 109 sau công nguyên, trong khi đang viễn chinh tại khu vực ngày nay gọi là Scotland, toàn bộ quân đoàn tinh nhuệ đã biến mất một cách bí ẩn. Một trong những truyền thuyết được truyền miệng nhiều nhất thời đó chính là binh đoàn hàng nghìn người này đã bị tiêu diệt bởi những chiến binh dũng mãnh của Scotland vào năm 117 sau công nguyên. Truyền thuyết này cũng chính là chủ đề của rất nhiều tác phẩm điện ảnh, sách và các chương trình truyền hình về sau. Tuy vậy, vì không có bằng chứng khảo cổ học nên sự thật về sự biến mất của binh đoàn 4.000 lính La Mã tinh nhuệ không bao giờ được khám phá. 2. 4.000 quân Tây Ban Nha biến mất không dấu vết chỉ sau một đêm. Theo ghi chép, vào năm 1711, 4.000 binh lính Tây Ban Nha đã đóng quân tại dãy núi Pyrenees qua đêm để chờ đợi quân tiếp viện. Khi quân tiếp viện đến vào sáng hôm sau, lửa vẫn còn cháy, một số ngựa và đại bác vẫn còn nguyên, nhưng điều kỳ lạ là không còn một bóng người. Quân đội đã cử người đi tìm kiếm trong nhiều tháng nhưng không tìm thấy dấu vết và sau đó sự việc này được ghi lại trong lịch sử quân sự Tây Ban Nha. Một cá nhân trốn đi có thể không tìm thấy, nhưng ở đây 4.000 người biến mất không lý do đã khiến rất nhiều người đặt câu hỏi. Năm 1946, học giả người Tây Ban Nha Alada đã đến dãy núi Pyrenees để tiến hành một cuộc điều tra thực địa nhằm nghiên cứu về vụ mất tích tập thể của những người lính cách đây hơn 200 năm. Tuy cuộc nghiên cứu không có kết quả, nhưng Alanda đã được người thợ săn kỳ cựu tên Callan kể về một câu chuyện hết sức kỳ lạ ở vùng núi này vào năm 1932. Trong một hôm, Calaris gặp một người bạn ở vùng núi này, nhưng không lâu sau khi hai người chia tay, Calaris nghe thấy những tiếng hét kinh hoàng khi người thợ săn quay lại, anh ta không tìm thấy gì, người bạn kia bỗng dưng biến mất một cách bí ẩn, nhưng vẫn còn những tiếng la hét từ phía trên bầu trời. Điều này khiến Calaris sợ hãi và vội vàng bỏ đi. Ngày hôm sau, người thợ săn cùng một số người quay lại tìm kiếm, lần theo bước chân người mất tích và phát hiện dấu chân đột nhiên dừng lại. Xung quanh đó không để lại dấu vết giống như người ấy đã bay lên. Ngoài câu chuyện trên, người thợ săn Calaris cũng đã nghe qua sự biến mất của một người dân cùng làng có tên là Ramon Có một nhóm lính gác nghe thấy tiếng gọi tuyệt vọng của Ramon gần một nhà kho và vội chạy đến. Tuy vậy, khi đến nơi, họ chỉ nghe thấy âm thanh mà không thấy bóng dáng. Tiếng hét dường như ở trên cao, âm thanh dần dần bay lên không trung và cuối cùng là im lặng. Kể từ đó, người ta không bao giờ gặp lại Ramon nữa. Phải chăng số phận của 4.000 quân Tây Ban Nha cũng có cái kết giống hệt với hai nạn nhân mà người thợ săn Calaris đã kể? Và sự kiện này có sự nhúng tay của người ngoài hành tinh. Tuy vậy, cho đến nay sự biến mất của 4.000 quân Tây Ban Nha vẫn không có lý do nào có thể giải thích thỏa đáng nhất. Tất cả vẫn đang tìm lời giải đáp. 800 lính Anh mất tích trong Thế chiến thứ nhất. Vụ mất tích tập thể kỳ lạ nhất là của một đội quân Anh xảy ra vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất. Ngày 28 tháng 8 năm 1915, hơn 800 lính Anh được lệnh cơ động lên một ngọn núi cao thuộc vùng Garipandi của Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng đóng quân ở khu vực này còn có một lực lượng quân sự của New Zealand. Lúc này, vùng trời phía trên trận địa của đội quân này vẫn rất sáng và ít mây. Thế nhưng, trên ngọn núi mà đội quân này phải hành quân lên lại có một lớp sương mù màu xám dày đặc khi đội quân càng lúc càng lên cao thì cũng là lúc họ chìm dần vào trong làng sương mù. Và khi người lính cuối cùng khuất hẳn vào màn sương thì cũng là lúc một chuyện ly kỳ xảy ra. Toàn bộ đội quân hơn 800 người này đã mất tích không để lại dấu vết. Người ta không thấy bất kỳ người lính nào bước ra khỏi đám sương mù đó. Khi đó, 22 người lính của New Zealand cũng đang lập một trận địa gần với đội quân này của Anh Họ làm nhiệm vụ canh gác trên một ngọn đồi nhỏ khác cách đó khoảng 60 mét. Nên nhất cử nhất động của đội quân này từ khi họ bắt đầu hành quân đến lúc bị mất tích hoàn toàn đều lọt vào vòng ngắm của đội quân New Zealand. Sau vụ mất tích, 22 binh lính của New Zealand báo cáo vụ việc lên cấp trên. Khi biết được tin này, quân đội Anh đã tổ chức kế hoạch tìm kiếm bí mật và quy mô nhưng không có kết quả. Lúc đó, quân đội Anh vẫn cho rằng khả năng lớn nhất là toàn bộ quân đội đã bị lực lượng đặc nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ bắt làm tù binh. Do đó, họ quyết định không tìm kiếm nữa. Sau khi chiến tranh kết thúc, chính phủ Anh đã yêu cầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trao trả lại đội quân này. Tuy nhiên, phía Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết khẳng định rằng họ chưa từng nhìn thấy đội quân này của Anh. Vì thế, vụ mất tích này cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích và có thể coi là bí ẩn lịch sử nhất trong lịch sử quân sự Anh. 3.000 quân quốc dân đảng mất tích trong chiến tranh chống Nhật Chiến tranh Trung Nhật lần 2 năm 1937-1945 đã chấm dứt được gần 80 năm, nhưng sự biến mất của 3.000 binh sĩ tiểu đoàn Nam Kinh của Trung Quốc vẫn là bí ẩn tới nay vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng. Tháng 12 1937, khoảng 3.000 binh sĩ được chính quyền quốc dân đảng điều đến Nam Kinh dưới quyền chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Lee Fu Để phong tỏa và ngăn quân Nhật thoát ra ngoài, mục tiêu chính của tiểu đoàn là cây cầu bắc qua sông Trường Giang, kết nối Nam Kinh với khu vực xung quanh. Tối ngày 9 tháng 12 năm 1937, tiểu đoàn trưởng Lee fu đi ngủ như thường lệ sau khi thị sát binh sĩ đào công sự phòng ngự và tổ chức tuần tra canh gác. Tuy nhiên, ông hoàn toàn bối rối khi được trợ lý đánh thức và báo tin sốc vào sáng hôm sau. Tuyến phòng ngự của tỷ đoàn không trả lời bất kỳ tín hiệu liên lạc và cuộc gọi nào. Một nhóm điều tra nhanh chóng được thành lập để tìm hiểu nguyên nhân. Khi đến nơi, họ phát hiện các vị trí phòng ngự không còn một bóng người. Nhóm điều tra không phát hiện dấu hiệu của giao tranh vào ban đêm. Các vũ khí hạng nặng của tiểu đoàn còn nguyên vẹn và ở vị trí sẵn sàng khai hỏa. Những đống lửa được che giấu kỹ và vẫn âm ỉ cháy, nhưng toàn bộ binh sĩ biến mất mà không để lại dấu vết. Những binh sĩ gần đó được thẩm vấn về lực lượng mất tích Đơn vị đóng ở đầu cầu cho biết họ không thấy ai đi qua, cũng không nghe thấy âm thanh giao chiến nào trong đêm. Tất cả đều không biết chuyện gì xảy ra với đồng đội ở tuyến phòng ngự. Giả thuyết đầu tiên được các nhà sử học đưa ra là các binh sĩ mất tích đã đầu hàng quân Nhật. Tuy nhiên, điều này khó xảy ra vì họ phải đi qua cây cầu nối với Nam Kinh, trong khi lính cảnh giới không thấy người qua lại trên cầu vào đêm đó. Thông tin do Nhật Bản cung cấp sau này cũng không đề cập đến việc hàng nghìn lính Trung Quốc đầu hàng cùng lúc ở Nam Kinh vào đêm ngày 9 tháng 12 1937. Ngoài ra, lính Nhật hồi đó rất độc ác, không có chính sách tù hàng binh, nên việc các binh sĩ mất tích đã đầu hàng quân Nhật là khó có thể xảy ra. Một giả thuyết khác là binh sĩ tiểu đoàn đã bỏ vị trí phòng ngự và đồng loạt đào ngũ nông dân ở Nam Kinh có thể giúp binh sĩ bỏ trốn, trong khi chính quyền Trung Quốc tìm cách che giấu thông tin để tránh làm giảm nhuệ khí. Giả thuyết này có vẻ hợp lý khi họ có thể đã mệt mỏi vì chiến đấu và nhận thấy không thể xoay chuyển cục diện chiến trường. Cây cầu là đường duy nhất đến Nam Kinh nhưng không phải là lối duy nhất để rời khỏi tiền tuyến. Dù vậy, cánh đồng hoa màu trong vùng khi đó rất trống trải và khó lòng che giấu được 3.000 binh sĩ đào thoát. Báo cáo của Nhật cũng cho thấy họ không chạm trán nhóm lính Trung Quốc nào. Nếu 3.000 binh sĩ cùng đào ngũ, họ rất khó ẩn nấu mà không để một người nào bị phát hiện. Trong nhiều năm sau, nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải cho vụ mất tích của 3.000 lính Trung Quốc, nhưng không có phương án nào thật sự được chứng minh. 50.000 binh sĩ Ba Tư mất tích bí ẩn trong sa mạc Đây là một trong những vụ mất tích lớn nhất và bí ẩn lớn nhất lịch sử quân sự thế giới vào năm 524 trước công nguyên, một đội quân hùng hậu bao gồm 50.000 binh lính của vua Ba Tư Cambyses II đã lên đường chinh phạt người Ethiopia. Tuy nhiên, đội quân này đã không bao giờ đến được đích để hoàn thành sứ mệnh của mình. Thay vào đó, năm vạn con người đã biến mất trong sa mạc hoang vu mà không để lại một dấu vết nào. Mọi nỗ lực tìm kiếm tung tích của đội quân 50.000 người đều rơi vào ngõ cụt. Trong suốt nhiều thế kỷ, người ta cho rằng đội quân 50.000 người trên bị bão cát sa mạc nuốt chửng. Theo đó, toàn bộ đội quân hùng hậu của Ba Tư bị chôn vùi trong cát sa mạc rộng lớn. Tuy nhiên, giả thuyết này không nhận được sự đồng tình của giới chuyên gia, bởi lẽ một đội quân tinh nhuệ lên tới 50.000 người không thể đều mất mạng khi gặp bão cát nguy hiểm. Hơn nữa, họ đều là những binh sĩ thiện chiến, dày dặn kinh nghiệm và có nhiều bí kíp để sinh tồn, Do đó, nếu bão cát thực sự xảy ra, thì tệ nhất cũng sẽ có những người may mắn thoát chết để về báo tin cho triều đình. Từ đây, các chuyên gia đưa ra một lời giải thích khác, đội quân Ba Tư biến mất là vì họ bị đánh bại. Theo nhà Ai Cập học Olaf kraper, quân đội Ba Tư trên đã đụng độ phiến quân nổi loạn do Petropatis III chỉ huy sau khi tiến vào vùng sa mạc. Vì bị phục kích bất ngờ nên họ đã bị tiêu diệt toàn bộ. Thi thể của những binh sĩ này nằm trên sa mạc nhanh chóng bị bão cát vùi lấp. Tuy nhiên, đây chỉ là những suy đoán. Hơn nữa, việc tiêu diệt toàn bộ 50.000 binh lính mà không một ai chạy thoát là điều khó xảy ra. Và sự việc 50.000 binh sĩ Ba Tư mất tích bí ẩn cho đến nay vẫn chưa có lời giải thỏa đáng. Như vậy, lịch sử thế giới từng phải chứng kiến những vụ mất tích kỳ quái khiến cho những người đương thời và giới khoa học ngày nay không thể giải mã. Cũng giống như quá khứ, sự biến mất đột ngột của họ chìm dần trong hố sâu của thời gian và vĩnh viễn nhuốm trong màn đêm bí ẩn. Các bạn có lý giải nào cho những vụ mất tích bí ẩn này không? Hãy bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Duyên Vạn Cổ. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy like, share cho bạn bè cùng biết. Và đừng quên subscribe để xem những video mới nhất nhé. An Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.